bạn nằm bóng xương, trải qua biết bao khổ đau hưng vung thành bại khiến bạn đi ai văn minh năm ngàn năm bao vai diễn trong cõi hồng trần ngàn kiếp trong luân hồi mê mờ ai hay danh lợi tình buồn vui được mất khiến bạn khổ đã lỡ mất cơ duyên vạn cổ thân